xin chào toàn thể anh em đặc biệt là những anh em nào mà đang làm tay cái nhé anh em nào mà làm tay cái thì anh em xem video này thì anh em cố gắng anh em xem hết cái video này để cho anh em thấy được là tôi đang chia sẻ cho anh em một cái bộ hột tài xỉu mà giúp cho anh em đi đánh tài xỉu hay anh em đi lắc tài xỉu bịp thì anh em có hiệu quả thắng cao và nó giúp cái bộ hồ tài xỉu này nó giúp cho anh em có những cái phần trăm hay là có những cái tỷ lệ thắng cao hơn so với mức bình thường nhé đấy thì uh, bây giờ tôi vào tôi cũng ờ, giới thiệu luôn cho anh em cái bộ hồ tài xỉu ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu cho anh em đó là bộ hồ tài xỉu gì đó. cái tác dụng của nó và cái cách chơi của nó như thế nào để nó giúp cho anh em đi chơi tài xỉu bịp được bao nhiêu phần trăm nhé đấy thì uh, như anh em nào mà đã theo dõi cái kênh của tôi hay là đã mua những cái bộ hột tài xỉu dành riêng cho anh em thầy thợ đi lắc cái anh em đi đánh chơi tài xỉu bịp thì uh, anh em cũng biết được cái uh, bộ hột tài xỉu bên tôi nó hiệu quả với anh em khi cho anh em đi lắc Đấy. nó hiệu quả cho anh em đi lắc như thế nào nhá thì uh, cái bộ hột tài xỉu này cũng không nói nhiều cũng không cần phải nói nhiều về những cái vấn đề tang tích hay là những cái vấn đề hay vấn đề đi hay vấn đề cách chơi cách đi của cái bộ hột tài xỉu mà tôi muốn giới thiệu này nhé thì giới thiệu luôn cho anh em đó chính là cái bộ hột tài xỉu hay nhé lý do vì sao mà tôi đặt nó là cái bộ hột tài xỉu hay đó. thì cái bộ hột tài xỉu hay này khi mà anh em đi lắc thì cái bộ hột này nó có thể đi theo ý muốn của anh em nó đi theo ý muốn của anh em đến 7 đến 80 phần trăm bộ hột này thì hoàn toàn không tang rồi 100 phần trăm không tang và thứ hai nữa là cái bộ hột này anh em có thể lắc chén tài lắc chén xỉu anh em giữ tài giữ xỉu theo ý muốn của anh em bộ hột này thì đi cực kỳ đều tỷ lệ bão rất là cao nó cực kỳ phù hợp cho những anh em nào mà đi làm tay cái nhé đấy thì anh em nào làm tay cái thì anh em cũng đã biết rồi những bộ hột như thế nào anh em mới chơi được những bộ hột như thế nào thì anh em không chơi đấy thì à, cái hay ở cái bộ hột tài xỉu này nó chính là cái cái cách lắc mà phá vỡ thế hột tài xỉu khó anh em đi anh em à, cũng đã biết là cái thế hột tài xỉu khó là như nào rồi đúng không đấy thì mỗi khi mà anh em lắc đến những cái chén hay là những cái thế hột tài xỉu khó thì cái hộp bộ hột này ngay lập tức anh em chỉ cần cách lắc bình thường là nó đã phá vỡ hoàn toàn những cái thế hột tài xỉu của anh em nó đi theo ý muốn của anh em lên tới 90 phần trăm khi mà anh em muốn cái bộ hột tài xỉu đấy nó nó đi theo ý muốn của anh em đấy. Đấy, tôi ví dụ cho anh em ví dụ cho anh em những cái thế hột uh, đây những thế hột là 665 chẳng hạn này những thế hột này khi mà anh em không lắc xuống được thì là anh em sẽ mất đi tự tin mất đi những cái ờ, tự tin của anh em rất là nhiều nhé Đấy. thì chỉ cần cái cách lắc bình thường của cái bộ hột tài xỉu ờ, hai này thôi là anh em có thể là chuyển được cái bộ hột tài xỉu này nó về xỉu đơn giản rất là đơn giản nhé bảy chín mươi phần trăm chín mươi phần trăm chén này nó sẽ cho anh em là xỉu Đấy, 145 đúng không anh em đó nó phá vỡ hoàn toàn tất cả những cái thế hột tài xỉu khó đó thì uh, ngay sau đây tôi vào tôi sẽ test cho anh em cái bộ hột tài xỉu à, hay này để anh em xem là có để anh xem để anh em xem cái bộ hột tài xỉu này nó phù hợp với anh em hay không nhé thì trước tiên tôi vào tôi sẽ test cho anh em nam châm này trầm này nước muối này Đó. Đang chờ nước muối trâng nước muối dọn đèn dọn đèn bộ hột rất là trong nhé dạ. rất là chậm đúng không anh em Đấy. thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em xem là cái bộ hột tài xỉu này cái cách đi của cái bộ hột tài xỉu này nó có hiệu quả hay là không nhé thì trước tiên tôi vào tôi sẽ lắc cái bộ hột tài xỉu này xem cái bộ hột tài xỉu này nó có đi đều hay không nhé nó có đi đều hay không thì anh em cứ lắc bình thường thôi chén này nó có khoảng tầm 80 90 phần trăm nó lên tài đó lên tài đúng không anh em tiếp tục như thế này Đấy, nó lại về xỉu 112 và cứ như vậy đó chén tài đấy bão luôn anh em nhé bão luôn tiếp tục vẫn như vậy chén sau nó sẽ về xỉu đó 136 đúng không anh em nó rất là hiệu quả cho anh em luôn đấy thì tiếp theo đó chính là cái cách lắc mà giữ tài giữ xỉu nhé tôi sẽ giữ xỉu cho anh em này một một ba hai hai năm tiếp tục vẫn là giữ xỉu cho anh em một ba bốn tiếp tục giữ xỉu cho anh em Đấy, cái chén này nó đã lên là tải bung bung sáu thì cái thế hột tài xỉu bung bung sáu này nó cũng được coi là cái thế hột tài xỉu khó đấy thì anh em làm sao anh em lắc cái bộ hột này tài xỉu này làm sao anh em chỉ cần cách lắc bình thường thôi bình thường của anh em cũng được nhé này đấy như thế này thôi là nó đã xuống xỉu cho anh em hai ba năm tiếp tục với cái thế hột hai ba năm này anh em chỉ cần có cái cách lắc giữ hột sẽ có tỷ lệ rất là cao và anh em ăn được làm ăn được những tay con nhé Đấy, anh em chỉ cần giữ xỉu thôi là anh em ăn được rồi đó hai hai năm đúng anh em rất là hiệu quả cực kỳ là hiệu quả cho anh em nhé đó đúng không anh em tiếp tục giữ cho anh em chén nữa này đấy đi chén này đó một ba sáu chuẩn chưa anh em đấy thì đây chính là cái bộ hột tài xỉu hay đấy. bộ hột tài xỉu hay bộ hột tài xỉu mà nó phá hoàn toàn những cái thế hột tài xỉu khó mà anh em đến sân chơi anh em lắc tài xỉu đấy, anh em à, mắc phải thì anh em dễ mất đi những cái tự tin của anh em đấy, nó ảnh hưởng rất là nhiều đến với à, cuộc chơi của anh em đấy, cuộc chơi của anh em đặc biệt là những anh em làm cái cái thì anh em bị tâm lý rồi thì anh em lắc